nhạt màu môi người đi khuất nẻo chân trời người đi rồi còn riêng ta thôi thôi đường tình một lần qua thương tuổi ngọc ra yêu thì vơi đau thương thì lại đây còn ai vui đêm nay sao nghe lạnh vòng tay ta dài khờ nên tin tất cả tin ngọt tin vui người đã tăng ta